Elisa mang đến hương vị thơm ngon đặc biệt cho món rau trộn. Nhờ vậy mà cả nhà mình ai cũng ăn rau nhiều hơn. Uhm, thật tươi ngon. Tặng ngay một chén thủy tinh xinh xắn khi mua một chai Mayonnaise Lisa. Hãy sưu tập toàn bộ 6 màu.